đành lòng nhân tâm hỡi người ơi bỏ rơi tôi bơ vơ giữa cuộc đời sống âm thầm mệt mỏi cùng năm tháng qua kiếp không nhà lạc loài cô đơn xót xa mất tìm về xóa đi những ngày vui còn mình tôi lang thang giữa cuộc đời để coi lòng nghẹn ngào như mưa cuối đông tiếng tơ đồng đành lòng nhân tâm hơi người ơi một giới tôi bơ vơ giữa cuộc đời sống âm thầm mệt mỏi cùng năm tháng qua kiếp không nhà lạc loài cô đơn xa còn mình tôi lang thang giữa cuộc đời để coi lòng nghẹn ngào như mưa buổi đông tiếng tơ đồng gọi những các loài dần nhạt phai người không nên tham lời danh chút tiền tài nhất tâm chia sẻ con người hãy sống nhân ái vì đời loài dần nhạt phai người không nên tham lời danh chút tiền tài nhân tâm chia sẻ con người hãy sống nhân ái vì đời trong